nghĩa là vừa chìm xe xe hồ nhân sáng thu thảo thiên em si tà khi mà phân Đồng <coughs> mai phủ hề ra xe mười ô lâu tổ lệ thọ thì nhất giá và pa ma cho nhàn tham cho thở nhầm mà thích giá là ba mình về tờ vô thì giá chi lu quê làm đầu pin giá mình quê à coi nhìn chú dùng mà chú hề đàn tê trăng nhằm chân đưa tô già à sắp tu quê tiền do chánh do tiền mổ nhất có chỉ tu về tình gia thiên thình gia mò miền ta lẻ tế đều tình tình mẹ quý song danh son chín ba trăm chân tan nhân sơn đã tin khói ngàn siêu hùng tế ba trăm nàng xin sáng xưa tế bàn nhược tế thao kinh nà đề già nhân màu mình màu phiên màu chiều nhún nhỏ phát sâu à tin tin giá thằng qua tin mà ni tham ni nhà qua tin chân à chân tiếng hỏi nhiệm mà hãy phê tế thì tổ thối phun na do tổng lầu theo nhau dễ dầm in như chiếc nhìn tòng tòng nhân lộ con hò chiếc nhìn cho kê nhầm chi phòng kê nà chiếc tiên quăng phật lâu linh quần châm chỉ nhận lại chê thiên nó dầm mài cái chỉ an hỏi mộng vô danh danh vô à xóe sẽ tả chư chư tàn tảng cánh siêu ra tầng lầu ít nhu ít tú lùn xuân hai lầu vẫn sâu giá bà mà thông bữa bồng joy thứ tin tin chẳng vui nhìn về chấm tôn nhu na tiếng mình tài sẽ thô kia tàn chi bè dám chán tàn tàn là mong sẽ tàn biết to hào hán thún con tin quá mong thí si à mong ta mong tạm chưa mộng vinh vàng trên khí an nam sen sầu tàu có màn trắng sẽ lò quê con quê bánh mình xin sao chẳng về bám su ô sun kỳ chém chẳng tiêu phải thâu chờ mình nào pin Quân sâu từng à thú dầm chân Phạm tàu Nhãn chỗ thú thông tiến hóa thì nhân là tính đề nói ba niệm nhị tính sâu nhẫn dân chân thì nhân là tiền trường cha kia thinh ngành với dầm họ toàn tổ số dầm xe lên rằng mình sống thế tình những nhỏ gì à tài à tế tiếp bán à bắt cha dầm chân tổ thính

hiền bậc hiền cha dân tam cha nhìn nhờ dân cô chịu lỡ kết thúc tình tình